À, xin chào tất cả mọi người à, Hôm nay à, cũng là những ngày cuối tuần Phúc Sửu đang có mặt tại River Cotiwan là một trong những phân khu đầu tiên của dự án à, Sai Ghép Nhà Bè hay là có tên là dự án Metro City thì à, như à, này thấy về tiến độ của dự án đang triển khai đang rất là đồng nghiệp và coi như là hiện tại thì là vào phòng à, thêm một phần nữa là giao nhà cho khách hàng và là tới một đặt vào nhà từ có năm nhà nữa không và một cùng với tích trữ bây giờ bay bay cam để để cảm nhận tồn và thân tốc của dự án này nhé rồi xin mời nào Dự án GS Metro City Nhà Bè là siêu khu đô thị hạng sang 349 ha được phát triển bởi tập đoàn GS Hàn Quốc. Và sản phẩm biệt thự mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị ngày hôm nay đó chính là căn biệt thự song lập 9,5 x 17, xây dựng hai lầu áp mái, đường trước nhà 12 m, hai mặt tiền trước và sau, hướng tây và đông. Sản phẩm còn được đầu tư thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như phần móng của Đông Dương, mặt bằng tổng thể ETAW, Chang, Joe Architect TA Group, kiến trúc cảnh quan nội thất ONG and ONG,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 Khu dân cư Zeitgeist Nhà Bè được đầu tư hoành tráng với nhiều tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng các nhu cầu thư giãn, vui chơi, giải trí, ăn uống và mua sắm hàng ngày của cộng đồng cư dân tương lai. Hệ thống công nghệ cao cũng sẽ được áp dụng cho việc quản lý và vận hành, tạo được sự an tâm trong vấn đề chất lượng và tiện nghi cho quý khách hàng.